bay từ ngày gặp em anh cứ như người say mơ đến một ngày ngày đẹp nhất đôi mình hẹn em đi ra bờ ao một con spa ngồi tàu nhận mà ôi dù hoa xa em ơi mình nâng lên về mình vui chỉ cần ngày chỉ một cái ba vô Marat